anh chị à, cũng là ở sân khấu này cách đây khoảng hơn một năm à, ở dưới khán à, hội trường thì có khoảng 38 nhà phân phối à, hình như không nhầm là vào tháng tháng 5 thì anh Hùng nhỉ vào tháng 5 năm 2019 và gần như là trong 38 nhà phân phối đó thì không còn nhà phân phối nào ở đây hoàn toàn là hôm nay trong buổi hội trường với gần 300 nhà phân phối hoàn toàn mới cho nên là em Tùng chia sẻ là Nachumac ấy người thành công không phải là người đến đầu tiên mà là người ở lại cuối cùng ở lại Bắc mọi người có tán thành cho rằng thành không phải chỉ ở lại Bắc mà bất kỳ lĩnh vực gì trong cuộc sống người nào kiên trì nhất nỗ lực nhất cố gắng nhất phấn đấu nhất hy sinh nhất và có tâm nhìn nhất là người đấy sẽ là người chiến thắng đó chính là văn hóa đó chính là những cái sứ mệnh mà Na Trung muốn truyền tải đến tất cả các quý anh chị nhà phân phối có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay có rất nhiều người đến với buổi hội trường này với rất nhiều những lý do khác nhau có những người đạt đủ tiêu chuẩn được mời đến sân khấu này có những người là nhà phân phối quy đại lý thậm chí có những người đến đây là khách mời danh dự và bất kỳ ai đến đây với bất kỳ một hoàn cảnh nào thì Nachomax Việt Nam vẫn welcome vẫn cảm ơn vẫn trân trọng bởi vì chúng ta đến đây không phải là chúng ta quá rảnh rỗi để chúng ta đến đây mà chúng ta đến đây bởi vì chúng ta đang tò mò về Nachomax chúng ta đến đây bởi vì Nachomax quan tâm đến Nachomax có đáng hay không đáng để chúng ta vào kinh doanh đó là điều quan trọng nhất trong hai ngày một đêm mà mắc muốn tất cả các anh chị nhà phân phối hiểu hơn về mắc với mắc Việt Nam thì có một điều rất là kỳ lạ là càng ngày càng nhiều người thành công tìm đến mắc càng nhiều người có vị trí trong xã hội tìm đến mắc càng ngày càng có nhiều người hiểu biết hợp tác với mắc chứng tỏ rằng mắc rất đáng buổi sáng ngày hôm nay em Tùng có cái nội dung trình bày là tầm nhìn kế hoạch chiến lược của Nam Trung Bắc năm 2021 và 2025 nhưng mà trước khi mà chia sẻ về cái phần của em Tùng khoảng 20 phút em Tùng trích 5 phút của mình ra chia sẻ với tất cả các anh chị là Nam Trung Bắc có đáng hay không đáng để chúng ta dành dành thời gian của mình dành trí tuệ của mình dành công sức của mình dành những mối quan hệ thân thiết của mình dành những uy tín của mình để cống hiến cho một cụm từ mang tên là chủ mặt điều thứ nhất em cùng chia sẻ thật đáng sợ khi mà chúng ta hợp tác với một công ty mà người lãnh đạo của công ty đó không có ước mơ không có tầm nhìn không có kế hoạch không có mục tiêu không có hoài bão không có sứ mệnh nếu mà chúng ta hợp tác với một công ty mà không đủ những yếu tố đó thì các anh chị cũng phải xem xét lại chúng ta có lên hay không lên với chính là trong mắc Việt Nam có gì để chúng ta đáng để hợp tác yếu tố thứ nhất đó là chia sẻ với các anh chị đó là yếu tố con người con người làm nên tất cả mọi thứ con người làm nên vật chất và vật chất không làm nên con người và ngày hôm nay châu Mắc tự hào rằng tài sản quý giá nhất của châu Mắc Việt Nam hiện nay không phải là Nacho Mắc Việt Nam có bao nhiêu tài sản bao nhiêu sản phẩm doanh thu bao nhiêu mà chính là hệ thống ban lãnh đạo của đảng trong mắt Việt Nam và có rất nhiều các anh chị em bạn bè đối tác hỏi em Tùng là giá trị của Nam trong mắt Việt Nam được định giá bao nhiêu tại thời điểm hiện tại thì em Tùng có một cuộc họp hỏi tất cả mục tiêu của các anh chị lãnh đạo và em cùng gom lại thì nó là trị giá hàng tỷ đô la bởi vì mỗi một lãnh đạo trong ước mơ trong trí tuệ trong đầu óc của họ chính là thước đo là giá trị của Nam trong mắt chính là yếu tố con người giá trị của Đa Trung Mắc không có giới hạn về, về vật chất mà là những con người và mọi người có thấy là có phát hiện ra một điều rằng là ban lãnh đạo Đa Trung Mắc phần lớn là nam giới và hôm nay em Tùng chia sẻ tại sao em Tùng chọn những người lãnh đạo kiệt xuất giỏi giang từ các tập đoàn khác về và phải là nam giới mà bởi vì đàn ông thường hay nghĩ lớn và thường hay làm lớn cho nên để đứng đầu của Lan Châu Bắc phải là những người đủ tư tưởng lớn như vậy và các anh chị nhà phân phối của Lan Châu Bắc Việt Nam thành công phần lớn là nữ bởi vì phụ nữ thường hay làm tốt hơn đàn ông cho nên sự kết hợp hoàn hảo này chắc chắn rằng một thời gian không xa sẽ đưa ra Châu Bắc Việt Nam trở thành thương hiệu quốc gia và sẽ vươn tầm quốc tế đó là yếu tố thứ nhất của con người cái thứ hai là sứ mệnh nếu như một công ty họ chỉ chăm chăm vào việc đặt mục tiêu về lợi nhuận và họ không quan tâm đến bất kỳ một cái thứ gì khác thì thực sự anh chị ạ họ chỉ đạt được mục tiêu lợi nhuận là họ đã hoàn thành được sứ mệnh của họ nhưng với Nachomac Việt Nam sứ mệnh hoàn toàn đơn giản vì một Việt Nam khỏe mạnh thì chúng tôi những người đứng đầu công ty ngày đêm nghiên cứu tìm tòi hợp tác cùng với các chuyên gia xây dưỡng hàng đầu Việt Nam để đưa ra những dòng sản phẩm tốt nhất hợp lý nhất cho thị trường Việt Nam bởi vì chúng tôi biết rằng mỗi một hộp sữa chúng tôi bán ra ngoài thị trường đâu đó sau này chính con chúng tôi có uống vào cơ thể của những người nhà người thân của chúng tôi cho nên là sản phẩm chính là linh hồn chính là cái tâm đức của những người đứng đầu của những chuyên gia dinh dưỡng của Natromac Việt Nam cho nên sứ mệnh của chúng ta quá là lớn lao cho nên cần tìm những người lớn lao để hợp tác cần tìm những người đặc biệt để hợp tác và chỉ có những người đó mới thành công ở Natromac còn nếu như chúng ta chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận và chúng ta bất chấp để chúng ta làm kinh doanh thì chắc chắn chúng ta sẽ dừng lại ở một cái mức độ nào đó còn Natromac không có giới hạn về cho tất cả các anh chị cái thứ hai đó là văn hóa phương châm của Natromac các anh chị có giỏi đến đâu thì giỏi và các anh chị chỉ cần tách ra khỏi tập thể và các anh chị không đoàn kết và các anh chị không biết được một cái điều quan trọng nhất rằng muốn thành công được cách duy nhất là chúng ta phải giúp những người đồng đội của chúng ta thành công một người cấp tỉnh phải giúp các người cấp huyện thành công cấp huyện phải giúp cấp xã cấp xã phải giúp cộng tác viên đó là văn hóa của lai chúng mắc ai càng bao dung bao nhiêu ai càng rộng lượng bao nhiêu anh càng nỗ lực giúp người khác bấy nhiêu người ta thành công lớn bấy nhiêu đó chính là phương châm kinh doanh của Lan Châu Bắc để đạt đến sự thành công và các chị phát hiện rằng ngày hôm qua những ai mà đứng trên sân khấu này được thưởng thưởng là những người luôn luôn đi giúp người khác đó chính là phương châm của Lan Châu Bắc cái yếu tố nữa cái yếu tố đó về sản phẩm chúng ta không giới hạn về sản phẩm trong Châu Nacho Mark. Châu Mark chính là giải quyết các vấn đề của xã hội người nào càng giải quyết các vấn đề của xã hội thành công thì người đó càng thành công của xã hội mọi người thử nghĩ mà xem ví dụ như bác phạm nhật vượng xã hội cần cái gì tiên tiến nhất hiện đại nhất phát triển nhất thì bác phạm nhật vượng ra sản phẩm để phục vụ xã hội và người đó là người thành công nhất và la trung mắc là như vậy ban lãnh đạo công ty ngày đêm ngồi với nhau để tìm ra gì ạ sức khỏe của người dân việt nam thiếu cái gì nhất cần bổ sung cái gì nhất phải ra sản phẩm phù hợp có rất nhiều các công ty đối thủ cạnh tranh của chúng ta rất là kỳ lạ là chỉ cần một số sản phẩm thôi mà dành cho tất cả mọi đối tượng xin phép các anh chị nếu mà về chuyên ngành đó là không hợp lý nên chúng mắc triệt để cái vấn đề là giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến sức khỏe và chúng tôi ngày đêm nghiên cứu để tìm ra những cái, cái cốt lõi đó đó đó là yếu tố mà thứ năm mà muốn chia sẻ với anh chị tiếp tục ạ à, là chúng mắc Việt Nam hiện nay thì đang củng cố các bộ phận các chuyên ngành à, những chuyên gia hàng đầu không những ở trong nước mà còn quốc tế chúng tôi đang định vị Nachumac để phát triển thương hiệu quốc tế và mọi người sẽ thử tưởng tượng ra một ngày không xa nếu như sữa là loa Nachumac của chúng ta đặt ở trên kệ của Nhật Bản Singapore và xuất khẩu sang Campuchia sang Lào và chắc chắn là thị trường trong nước sẽ có một hiệu ứng rất là tốt và chúng ta sẽ đón chờ những điều đó trong tương lai chỉ có bấy nhiêu những cái yếu tố đó thôi thì khiến chúng ta cũng phải quan tâm rằng chúng ta có nên hay không nên để chúng ta hợp tác với lại chúng ta và điều quan trọng cuối cùng ngày hôm nay để chúng ta đáng hay không đáng hợp tác trong là chúng mắc đó là Na Trung Mắc còn rất mới rất mới cách đây hơn một năm em từng hỏi 38 nhà phân phối tại sao các anh chị làm mãi mà không phát triển được và tại sao mà các anh chị không không dùng hết sức làm làm Na Trung Mắc họ nói với em tùng lý do rằng nam trước mắt chưa có thương hiệu thị trường còn quá mới cho nên rất khó làm à, gần đây em tùng hỏi các chị nhà phân phối thì các chị nặng có nói lý do là nam trung bắc bây giờ phát triển quá mạnh đâu đâu cũng có tổng tỉnh đâu đâu cũng có cấp huyện rồi cho nên bây giờ là cũng rất khó triển khai thực sự trong kinh doanh khó hay dễ chính ở trong đầu của chúng ta chứ không phải ở thị trường và con người làm nên thị trường không phải thị trường làm nên chúng ta cho nên là trong bác còn rất mới còn quá nhiều không gian quá nhiều thời gian để chúng ta chiếm lĩnh được thị trường và chúng ta làm chủ thị trường đó chúng ta còn có một cơ hội đó là chúng ta có tính kế thừa trong Nacho Bắc cái thị trường của chúng ta làm 3 năm, 5 năm, 10 năm chúng ta có thể kế thừa lại cho con cháu chúng ta phần lớn các công ty sữa ở thị trường Việt Nam không có chính sách này nhưng mà em Tùng ngồi họp với ban lãnh đạo ban lãnh đạo công ty muốn cái chính sách này để biết ơn để ghi nhận và để cho mọi người thấy rằng công sức của mọi người không chỉ chúng ta làm chúng ta hưởng mà thế hệ tiếp theo của các nhà phân phối cũng phải được hưởng thành quả phải làm được điều đó sự khác biệt của Nachomax với các công ty khác không phải chỉ là sản phẩm mà chính là văn hóa của Nachomax văn hóa biết ơn hai ngày một đêm này tuy là chắc chắn là có rất nhiều những sai sót do khâu tổ chức hoặc là một lý do gì đó nhưng các anh chị biết rằng đó là sự nỗ lực gần một tháng trời của ban lãnh đạo công ty làm thế nào mà đón tiếp các nhà phân phối chu đáo nhất nhiệt huyết nhất và tránh sai sót nhất đó là văn hóa biết ơn và chúng ta cần phải biết ơn ban lãnh đạo công ty biết ơn các nhà phân phối cấp tỉnh nhà phân phối cấp tỉnh biết ơn nhà phân phối cấp huyện nhà phân phối cấp hội biết ơn nhà phân phối bán lẻ và nhà phân phối bán lẻ biết ơn khách hàng chúng ta càng biết ơn nhiều bao nhiêu thì điều tốt đẹp lại đến chúng ta bấy nhiêu cho nên là trong buổi sáng ngày hôm nay rất là mong tất cả các quý anh chị nhà phân phối chúng ta sẽ định vị lại chúng ta sẽ củng cố lại và đặc biệt là các nhà phân phối mới là chúng ta sẽ tìm hiểu lại tìm hiểu thật kỹ rồi chúng ta không cần mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu tiếp nữa chúng ta chỉ việc làm thôi và đội ngũ lãnh đạo là chúng ta Việt Nam sẵn sàng hợp tác và sẽ ủng hộ đứng đằng sau giúp tất cả các anh chị hoàn thành được mục tiêu của mình đó là những cái mà em tôi muốn chia sẻ là nam chống mắc Việt Nam sẽ là như vậy và mãi mãi là như vậy và chắc chắn là như vậy và để giúp tất cả các anh chị thành công vâng Vậy thì tương lai của Nam Trung Bắc thế nào? Anh Trọng uh, ờ, Ok ạ, em Tùng chia sẻ một chút Người mà cầm từng non sữa đầu tiên với em Tùng Dạ Và có điều đặc biệt là em Tùng thì là tổng giám đốc một công ty du lịch Nếu như tất cả các anh chị ở đây không học dinh dưỡng ra mà nghĩ mình có làm được dinh dưỡng hay không đấy Và em xin khẳng định này chắc chắn làm được Càng những người mà kiến thức rỗng bao nhiêu Thì lại kinh doanh này thành công bấy nhiêu Càng những người không sợ bấy nhiêu thì kinh doanh lại thành công bấy nhiêu nghĩ ít bấy nhiêu thì thành công bấy nhiêu nghĩ nhiều quá không thành công được làm nhiều mới thành công em từng nói với con người là tổng giám đốc với ba hà anh là giám đốc đào tạo của một trung tâm đào tạo có tiếng hải dương và được biết anh hà qua bni một cái tổ chức doanh nghiệp khá là nổi tiếng và mọi người có nghĩ rằng nếu như một người chủ tịch một người tổng giám đốc không liên quan gì đến dinh dưỡng mà sáng lập và cùng phát triển Natumax trong hơn một năm vừa qua mà đạt đến một cái kỳ tích như này mọi người có tin được không? Chắc chắn rằng rất là khó tin nhưng mà em Tùng và anh Hà đã làm được và nếu như mọi người nói Natumax thực sự là khó làm thì em Tùng nói là khó thực tế trong 6 tháng đầu tiên em Tùng và anh Hà đi khắp mọi miền đất nước để chia sẻ thì chỉ duy nhất bán được 600 lon sữa trong đó 300 lon sữa là tặng bởi vì họ không mua thì đằng nào cũng cầm đi tặng cho xong mọi người phải phải thấy được rằng rất là gian nan và na trước mắc chưa có tài chính để truyền thông mạnh như bây giờ và chỉ có đồng đội là chỉ có hai người thôi và vẫn kiên trì kiên trì nỗ lực cố gắng và em tùng muốn là ngày hôm nay mọi người cho anh hà đứng dậy mọi người tặng cho tổng lúc những bài của tay đúng không ạ là một người tin rồi làm tin em Tùng, La Trung Mắc chưa tin, tin muốn con người của em Tùng và theo La Trung Mắc đến ngày hôm nay điều hành cùng em Tùng đến La Trung Mắc phát triển khắp toàn quốc. Một tổng giám đốc rất có tâm, rất có tầm nhìn và quan trọng là không sợ. Kinh doanh là phải bản định, kinh doanh đừng sợ gì cả. Sợ nhất là chúng ta không hành động. Người thứ hai em Tùng chia sẻ đó là anh Doãn Ngọc Vinh là một người anh chơi với em Tùng 10 năm là người rất nhiều kinh nghiệm ở thị trường thực chiến anh Vinh là một trong những lãnh đạo khó tính nhất em tôi phải ba lần xuống Hải Phòng thuyết phục và dùng tất cả mọi kiến thức thì anh Vinh mới về Việt Nam trước mắt và mọi người thấy do Doãn Ngọc Vinh một chàng có lý quay xong rồi vâng. là một người rất là tâm huyết <laughs> một người rất là tâm huyết và cùng với La Trung Bắc Việt Nam đồng hành người thứ hai là thầy Bính một mối nhân duyên thầy có chia sẻ là thầy sẽ dành toàn bộ phần đời còn lại của mình dành cho Na Trung Bắc Việt Nam. Câu nói này thôi đủ một tràng có tay thật lớn tặng có thầy được rồi. Thầy vẫn còn ước mơ và cách đây một tuần thầy có lên nhà mới và thầy đã dành một phần nhỏ của tiền của La Trung Bắc mua ngôi nhà tặng cho bà xã của mình. Đó là điều tuyệt vời. Và, tất cả những sản phẩm của La Trung Bắc hiện nay là thầy là cố vấn cùng với các chuyên gia những người những người thật sự có chuyên môn đó để giúp cho lan Châu mặt Việt Nam có những dòng sản phẩm chất lượng các anh chị bảo là tỷ lệ khách hàng tái tiêu dùng cao như vậy đó là nhờ thầy Bính này rất tuyệt vời tiếp theo ạ à, là ở hôm nay thì ở đây thì có anh Nguyễn Văn Hà và anh Nguyễn Văn Thịnh thì không có mặt nhưng đây là cũng là hai người cũng rất tuyệt vời cố gắng cố vấn tham mưu cho lan Châu mắt Việt Nam để có những cái lộ trình phát triển tốt và kế toán Vương Thị Hòa đúng không ạ là một người giúp các anh chị lên các đơn hàng à, là một người giúp các anh chị truyền hàng một cách nhanh nhất đúng không ạ đấy là kế toán và anh Hoàn là một bậc thầy trong đào tạo ở ờ, dùng bậc thầy tất cả những kiến thức của các tập đoàn lớn nhất Việt Nam lớn nhất quốc tế về dinh dưỡng về thực phẩm chức năng anh Hoàn nắm trong lòng bàn tay anh Hoàn chỉ thua mỗi thầy bính về kiến thức thôi về chuyên ngành thôi còn nếu về thực chiến về đào tạo và về phân cấp tất cả các lĩnh vực thì anh Hoàn gọi là bậc thầy và chúng ta đã có bậc thầy đào tạo về với Na Trung Bắc mọi người có thể cho anh Bùi Văn Hoàn một tràng vỗ tay được không ạ? À, anh Lê Ba Tứ ạ <clears throat> không có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay và cuối tuần em Tùng sẽ bay vào Sài Gòn và làm việc với lại Nam trong Bắc miền Nam có một cái sự kiện cũng rất là lớn sinh năm 1986 biết em Tùng 7 năm nhưng mà chỉ gặp nhau có 3 lần và lần mà gặp thứ tư với em Tùng thì quyết định làm là chú bắc anh tứ chỉ nói một câu duy nhất xếp tùng để miền nam anh lo và ờ, mọi người có điều biết một điều đặc biệt gì không ạ tổng công ty na chú mắc việt nam doanh thu bao nhiêu thì na chú mắc việt nam chiếm 45 phần trăm mặc dù anh tứ không có mặt đây mà có thể cho lê bá tứ một tràng vỗ tay được không là một thủ lĩnh là một người thực sự là thủ lĩnh và với thị trường miền Nam khó tính như vậy mà na chú mắc Việt Nam vẫn có chỗ đứng đó là phó tổng miền Nam anh Phùng Minh Sơn ạ à, là nhân viên cũ của em Tùng khi em Tùng mở xuất khẩu lao động du học du lịch và khi mà chuyển sang lĩnh vực khác thì về với Na Trung Bắc cũng là tình nghĩa và đến ngày hôm nay phụ trách miền Bắc thì theo như đánh giá thì các nhà phân phối đánh giá Phó Tổng Phùng Minh Sơn là người chăm sóc các nhà phân phối rất là nhiệt tình và chu đáo và không quản ngày đêm mọi người cho Phó Tổng miền Bắc một tràng có tay được không ạ cũng rất là đẹp trai đúng không ạ rồi người cuối cùng em Tùng muốn chia sẻ đó là anh Phạm Bách một trong những người mà em Tùng cũng chơi 10 năm trước khi về ra chỗ mắc anh Bách có một vị trí khá là hâm mộ ở xã hội đó là giám đốc vùng của một tập đoàn rất là nổi tiếng rất là nổi tiếng với mức lương cơ bản thì nói đây nhưng mà có thể không tin nhưng tính hàng chục ngàn đô và tất cả những gì mà anh làm nên bằng thực sự là năng lực của anh đấy và em Tùng phải mất khá nhiều thời gian để thuyết phục lãnh đạo của một tập đoàn lớn về Việt Nam Mắt bởi vì em Tùng có nói rằng tập đoàn đấy mới chỉ đáng giá là một tỷ đô thôi về với em 10 năm sau sẽ là chục tỷ đô cho nên là anh phó tổng uh, Phạm Bách có thể đứng lên cho người chào tay gọi một người có một sở thích là đọc sách nghiên cứu và là một người có tâm với lại là trong Bắc Việt Nam là người giúp cho thị trường miền Trung đang ảm đạm trở nên sôi động và sôi động được minh chứng bởi sự kiện ngày hôm nay đưa là trong Bắc Việt Nam về đây để tổ chức sự kiện đó là cái điều mà em Tùng thực sự là rất là ghi nhận đó ờ, chắc em không chia sẻ quen slide em chỉ còn 5 phút nữa em Tùng ờ, có một cái yếu điểm là em Tùng không biết chia sẻ một slide mà trước khi lên sân khấu không biết nó nội dung gì nhưng đứng lên sân khấu thì nói cả ngày không biết hết Chưa? bởi vì khi con người ta ngấm kinh doanh vào từng tế bào thần kinh khi họ bước lên sân khấu họ như là một như là một nghệ sĩ thì họ sẽ không quan trọng rằng là họ phải hát bài gì nữa họ hát bài gì để phục vụ khán giả cảm thấy thích nhất thì họ hát được và em cũng biết trong ánh mắt của mọi người ngày hôm nay đang khao khát đang mong muốn rằng ban lãnh đạo của Lan Châu Bắc Việt Nam hãy thể hiện đi hãy thể hiện năng lực của mình đi để chúng tôi tin tưởng chúng tôi đi theo bởi chúng tôi chỉ đi theo những người giỏi thôi những người có tâm thôi đó là điều mà em cũng biết là trong khán phòng này là người đang cần điều đó chứ không phải cần chúng tôi thể hiện là Lan Châu Bắc có cái gì có những cái vật chất gì đó là điều không quan trọng thì ngày hôm nay thì qua cái slide chia sẻ hệ thống ban lãnh đạo thì em tùng nghĩ là đã đủ để chúng ta tin tưởng rằng chúng ta đã đi theo một đội ngũ ban lãnh đạo đủ tuổi trẻ đủ nhiệt huyết và đủ trí tuệ để dẫn dắt một con thuyền lớn là trong mắt Việt Nam vươn tới những cái tầm cao mới những cái kế hoạch mới và thực sự lớn nào một cái sứ mệnh rất là nặng nề vì một Việt Nam khỏe mạnh đó là cái điều mà em Tùng chắc chắn rằng điều đó sẽ sẽ là như vậy và anh Trọng có thể cho em Tùng cái slide hình ảnh nhà máy được không khi em Tùng khởi nghiệp ra Trung Bắc với một mong muốn rất là lớn và đến ngày hôm nay thì điều kiện để thực hiện ước mơ đó càng ngày càng đơn giản đó là Nachomax Việt Nam sẽ phải trở thành công ty đại chúng điều kiện trở thành công ty đại chúng là công ty đó phải có 100 cổ đông và em Tùng tuyệt đối không kêu gọi cổ đông bên ngoài em Tùng chỉ dành phần cổ đông dành cho các nhà phân phối của mình cho ban lãnh đạo Nachomax Việt Nam và hiện nay thì ban pháp chế đang chuẩn bị hồ sơ để chúng ta trở thành công ty đại chúng công ty đại chúng chúng ta được phép lên sàn và mục tiêu của Lai Châu Bắc Việt Nam là năm 2022 sẽ lên sàn chứng khoán và mọi người chỉ tưởng tượng rằng nếu chúng ta trong tay nắm bắt một ít cổ phiếu cổ phần của một cái tập đoàn mà chúng ta vừa kinh doanh mà chúng ta vừa có giá trị cổ đông thì chúng ta biết là chúng ta có tương lai đến cỡ nào và là Châu Bắc Việt Nam không dành cho những cái suất đó cho bên ngoài mà chỉ dành cho nội bộ của là Châu Bắc cái thứ hai đó là kế hoạch về nhà máy thì hiện nay thì ra cho mắc Việt Nam đang sở hữu đã đầu tư một cái quỹ đất ở thôn Quảng Phúc xã Yên Bài huyện Ba Vì thành phố Hà Nội nơi đây thì đường xá giao thông thuận tiện xa khu dân cư Nachimax luôn luôn quan tâm đến cái việc là bảo vệ môi trường chúng ta sản xuất kinh doanh mà chúng ta tập trung ở khu vực nhiều khu thành thị nhiều thì chúng ta càng thành công lớn thì lại ảnh hưởng đến những người xung quanh đúng không ạ và chúng ta xác định chúng ta làm lớn là lâu dài chúng ta phải chọn vị trí cũng rất quan trọng như việc chúng ta xây nhà đấy nhưng đây là không phải xây nhà nữa đây là xây một sự nghiệp rất là lâu dài cho nên là đa trong mắt việt nam đang định vị đang sở hữu một quỹ đất ở thôn quảng phúc xã yên bài huyện ba vì ở sơn tây 10.000 mét vuông và đây chính là cái mô hình nhà máy của chúng ta có nhà máy sản xuất có kho hàng có phòng thí nghiệm à, có bãi bến kho bởi vì chúng tôi đang định vị sau này Nachomax Việt Nam sẽ sản xuất ra phân khúc sữa nước à, giống như Vinamilk giống như Tetromilk chúng ta được quyền làm điều đó nhưng mà vì thị trường hiện nay của chúng ta chưa phủ mạnh các nhà phân phối của chúng ta chưa thể hiện được cái tinh thần và con số cho nên chúng tôi chưa dám nhưng mà một thời gian không xa chắc là dự kiến khoảng 2022 2023 chúng ta sẽ ra phân khúc sữa phổ thông ở sữa nước và chúng ta tưởng tượng rằng cái tốc độ sử dụng sữa nước nó kinh khủng như nào so với sữa bột đó đây là một nhà máy chúng ta dạ, có cái trụ sở điều hành có trung tâm và đường vào rất là rộng đúng không ạ có phòng thí nghiệm có kho hàng có bãi đỗ xe và đây chính là nhà máy của Trung Mắt Việt Nam và mọi người tưởng tượng rằng khi mà chúng ta khánh thành nhà máy thì thương hiệu Trung Mắt của chúng ta thời điểm đó sẽ như thế nào nhưng quan trọng rằng chúng ta lúc đó sở hữu bao nhiêu thị phần của Trung Mắt Việt Nam chúng ta định vị chúng ta có thị trường ở khu vực nào ở tỉnh nào ở huyện nào và Natromax Việt Nam phát triển có liên quan đến gia đình chúng ta chúng ta hay không thì ngày hôm nay chúng ta quyết định cho nên ngày hôm nay cái phần những cái phần quan trọng thì em Tùng dành cho các phó tổng giám đốc và tổng giám đốc Nguyễn Văn Hà cái phần của em Tùng cốt nói duy nhất đó là con người hãy nhìn ban lãnh đạo Natromax Việt Nam và các anh chị đã thấy rất nhiều năng lượng rất nhiều ước mơ rất nhiều ý chí và chúng tôi khao khát để giúp đỡ tất cả anh chị nhà phân phối thành công và chúc cho buổi sự kiện trong buổi sáng ngày hôm nay thành công tốt đẹp chúc cho tất cả chúng ta không ngừng ước mơ tiếp tục vươn xa cảm ơn ạ